mở bán căn hộ FPT Plaza 2, giai đoạn 2. Đây là những hình ảnh mới nhất về tòa nhà căn hộ FPT Plaza 2 tháng 11 năm 2022. Căn hộ mẫu đã hoàn thiện tại FPT Plaza 2. Anh chị quan tâm có thể dễ dàng tới tham quan thực tế để cảm nhận căn hộ cách chân thực nhất. bảng giá các căn hộ đang mở bán tại FPT Plaza 2 tháng 11 năm 2022. Anh chị cần thêm thông tin có thể gọi trực tiếp tới số máy em Thanh Thơ 0784860347 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, bên tòa FPT Plaza 1 cũng có những căn hộ đã hoàn thiện cần bán. Anh chị có nhu cầu mua các căn đã hoàn thiện tại FPT Plaza 1, bên em cũng có sẵn sản phẩm để giới thiệu anh chị. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hãy gọi ngay cho em để được tư vấn thông tin ngay khi anh chị cần. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.